mi đây nhá phần của mi này ok phần của mi đấy ăn miếng bé thì phải cho nó ăn nhiều miếng từ mi mi ừ. siro lên lên đi vòng lên mi ngồi đấy ờ à, messi đứng đấy được à pila nữa lên trên không lên bên kia pila bên kia pila vòng lên trên ghế ngồi lên ghế lên siro sát vào đây messi ngồi yên đấy còn pila lên ngồi góc kia pila khẩn trương lên đi rồi ngồi góc đấy ok ngồi đấy được yumi ngồi xuống nha để yên chờ một tí đây còn của Yumi ăn trước Mi mi này mi ở ờ. ừ. đây của mi đây mi của mi đây nhá phần của mi này ok phần của mi đấy miếng này chia ba này Thật đã để lo mặt này. ướt hết rồi ướt hết cả ấy rồi và Ờ, mọi người nhớ like và ờ, bình luận ờ, cho cái ý kiến của mình giao lưu cũng như là có cái câu hỏi gì thắc mắc gì thì mọi người cũng sẽ bình luận ở bên dưới các video thì nhiều người thắc mắc thì mình sẽ chia sẻ qua video với lại mọi người ok xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo à, siro lên đây nè siro Đấy, xả Nasi lên đây Ok, xin ờ, chào tất cả mọi người. Merci, ờ, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ok, giải tán đi, xong rồi. Vừa đứa nào cắt móng ngoan thì bây giờ lên đây ăn. Nào, con siro nằm một bên. Nào, con siro ngồi một bên đi. Ok, anh ăn có một cái thôi. Từ từ không Yumi ra đây một đứa ngồi vào đây Maxi ngồi đây Nào, ngồi xuống siro ngồi lùi lại thấy cũng được được rồi nào bây giờ nhá gần quá nhỉ đây cho Yumi ăn trước mi bé mi bé cho mi ăn trước mi mì có ăn đi không để cho các em nó còn ăn mi mi này ok để các em nó chảy rãi hết đấy à thế mi không ăn thì thôi gần quá nhỉ ừ mi không thích bánh quế à thế mi không thích ăn thì mi vào đây làm gì nhỉ cũng không hiểu đấy không hiểu là mi vào đây để làm gì đấy ừ Ngồi này gần quá siro ạ Siro phải ngồi xích mông ra Để yên nhá Để yên đây Xích mông lại Đúng rồi Quay ở bên đấy Cảm giác cho nó đỡ bí Con Yumi nó lại không ăn mi có ăn không? Anh hỏi mi thêm lần nữa Mi ăn thì mi lên Thì đây anh cho mi đây Của mi Ừ ok Anh để tưởng mi không ăn đang thiên lạ ui giời vỡ thôi được rồi cái này không thể cho bé hơn được buộc phải cho nghĩ sẽ cắn thế cẩn thận sứt lợi thế đấy mấy cái miếng bé này để cho Yumi ok mì nó ăn miếng bé thì phải cho nó ăn nhiều miếng từ mì mì ừ siro ừ Pila Úi dồi, úi dồi Messi Pila thì cái lúc mà uh, cắt móng chân móng tay thì Pila chuồn cứ như cái cái cái cái, cái kiểu là đau lắm đau lắm ai lại mình người lớn rồi mình còn già nhất nhà mà mình yếu đuối nhất rồi hai con ờ, con với cháu nó mọi thứ nó đơn giản như không đây của Yumi Ừ. Siro, Siro phải ngồi lùi lại Siro ngồi thế này Siro che hết cả màn hình của mẹ mất có một mình uh, quay video thì thành ra là không biết là có nhau có mọi người nhìn thấy không ướt hết cả quần rồi này tí là phải thay quần đây này ừ. bà liếm cái ướt hết cả quần tôi luôn từ để cho Yumi cái gì nó phải phần nó phải từ từ chứ làm sao mà có ăn theo kiểu là mồm to ăn nhiều thì lại được ăn nhiều hơn nhiều quá thế thì không được cái này tiếp tục cái này sẽ để phần ra cho Yumi này rồi để cho nó rơi đấy Shiro Messi Pila này Yumi ừ, đừng ăn vội quá Mi cho Mi mấy miếng bé Mi rồi mấy miếng đấy nó cũng mới chỉ là có 1 phần tư cái bánh thôi đấy Ừ. người ta phải ăn khéo để làm sao mà nó cho cái bánh mà ăn mà nó cắn ngang ờ, miệng mà nó lại không rơi tí nào chứ thế mới gọi là giỏi chứ nhỉ ăn lại cứ để rơi còn nói năng gì siro lui lại lui lại ngồi lui lại xích xích mông xích mông lùi siro không xích thì anh sẽ đẩy cái ghế xích lại đó thế là ok nhá à, bây giờ là sẽ nhìn được này ok này cũng chưa thua yumi tiếp cho yumi cho yumi hẳn cái miếng này xem này đây yumi này Sao Yumi bị rất răng à? Chờ tí để cho Yumi miếng lại Chứ không mấy đứa ăn nãy giờ Yumi chưa được một miếng nào cho nó ra hồn miếng rồi. À. Yumi ăn toàn miếng vụn thôi. À được rồi, ok. Đây, mi ăn miếng này chắc mi ăn được đây nó hơi to so với mi nào siro pila pila ăn thì như chảo chớp ấy cắt móng trượt móng tay thì thì cứ như kiểu là chết đến nơi rồi ăn thì như chảo chớp đây này không cho con Yumi này đó à, cái này nó là cái vụn siro này há miệng ừ, rồi đấy anh dắt vào lưỡi chưa Messi há miệng đấy Pila há miệng này đó ok hết rồi đó hôm nay hôm nay bị hết bánh quy mà chưa mua được thành ra là cho cái ờ, hộp bánh quế này ăn hơi bị nhỏng vì nó bị vỡ nó không như bánh quy bánh quy thì bẻ ra cái bánh này nó cắn nó cũng bị vỡ ok xong rồi giải tán đi ăn vậy thôi